Ở khu vực này là hiện tại mình vẫn chưa nhìn thấy uh, huyện Nậm Nhùn đâu cả nhé. Đây là ờ, Thủy điện Lê Châu và huyện Nậm Nhùn Các bạn thân mến, hiện nay ờ, Linh đang đứng tại cổng chào của khu du lịch sinh thái xã ờ, Pú Đao. Thì đằng sau đây á, đây là núi Pú Đao các bạn nhé. Hôm nay ờ, Linh sẽ đi khám phá một chút núi Pú Đao cũng như là vừa đi vừa chỉ đường cho các bạn. À, bạn nào mà chưa từng lên đây thì các bạn sẽ biết đường. À, khi nào có cơ hội thì um, cũng mời các bạn lên khám phá cũng như là chinh phục núi Pú Đao xem là núi Pú Đao có những điểm gì nổi bật và những điểm gì đẹp các bạn nhé. Ở đây là cái ngôi trường cũ của xã Pu Đào các bạn nhé. Đây là một trong những ngôi trường được xây đầu tiên của xã Pu Đào. Cái thời điểm mà xây cái trường này là chưa có đường giao thông. Linh biết là để xây được cái trường này thì ờ, rất là khó khăn bởi vì là thời điểm bấy giờ là chưa có Ờ, đường giao thông để vận chuyển những cái thiết bị xây dựng cũng như là vật liệu xây dựng thì ngôi trường này là được xây để phục vụ cho hai bản nậm đông với nậm đắc ờ, còn bản hồng ngài thì không học ở đây nhưng mà sau ờ, khi mà sắp xếp lại dân cư thì hai bản nậm đông với nậm đắc là cũng dồn vào trung tâm rồi để học chung với lại uh, bản hồng ngài còn uh, cái trường này thì bây giờ là bỏ hoang cũng khá khá khá là lâu rồi các bạn ạ ờ, để mà lên được cái để mà lên công tác được được ở tại cái trường này á thì uh, Linh biết là ngày xưa các thầy các cô là gặp rất là nhiều những cái khó khăn nhất là các các cô giáo trẻ nhất là các cô giáo trẻ mà mới ra trường lên đây công tác mà được ờ, lãnh đạo ờ, cử lãnh đạo phân công lên ờ, bản nậm đông với nậm đắc tức là lên trường lên cái trường này á để mà dạy học thì linh nghĩ là sẽ gặp những khó khăn rất là nhiều thứ nhất là cái đường đi lại là không có phải đi đường mòn thứ hai nữa là ờ, dân thì không phải như là đông đúc như bây giờ các bạn ạ thì để mà lên đây thì phải mất tầm khoảng 2 tiếng từ trung tâm vào đây là phải đi ờ, đường mòn phải đi bộ ạ nên là thầy cô nào mà, mà được xem cái video này mà đã từng công tác ở đây thì uh, cho linh xin một comment để linh biết là các thầy các cô là những ai mà đã cống hiến và gắn bó ở đây các bạn nhé uh, ờ, mình sẽ ờ, review khoa qua một chút về cái trường này cho uh, mọi người xem đây là đây là cái nhà bếp Ờ, à, nhà vệ sinh ạ à, đây là cái nhà vệ sinh à, còn ở giữa đây là một cái bể nước còn ngôi trường là ở đây được xây ờ, một nhà gồm có 1, 2, 3, 4, 5 gồm có 5 phòng tí nữa mình sẽ mình mình sẽ vào đấy mình xem là phòng nào là phòng học còn phòng nào là phòng ngủ của các thầy cô giáo nhé Đây mình sẽ đi vào phòng đầu tiên cho các bạn xem. Ờ, hiện tại bây giờ thì trường ờ, không còn sử dụng nữa nên là các cái phòng ở đây thì chủ yếu là bà con ờ, để thóc lúa rồi lại để máy móc nông nghiệp những cái dụng cụ mà bà con hay lên đây thì để làm ruộng làm nương ấy, thì họ hay ờ, họ hay để đây à, đây là cái phòng linh nghĩ cái phòng này là phòng học ngày xưa bởi vì cái phòng này là khá khá là rộng à, cũng để máy móc rồi lại uh, những cái thiết bị phương tiện làm uh, ruộng của bà con thôi mình sẽ đi vào uh, phòng tiếp theo ở đây cũng rất là nhiều lúa các bạn nhé rất là nhiều thóc cũng là phòng ngủ và phòng để đồ của bà con thôi ở à đây linh thấy ờ, đây có cái máy sát máy sai sát này và có rất là nhiều thóc ở đây nữa ở đây cũng là phòng học mình ờ, sẽ đi ra phòng ờ, cuối cùng phòng này là phòng cuối cùng nhé à, đây cũng để đồ của người dân thôi và linh thế có sấy một ít quả sa nhân đang uh, sấy ở trong bếp cũng nhờ những ngôi trường như thế này mà đã đào tạo ra các cán bộ lãnh đạo chủ chốt à, hiện tại là đang công tác tại uh, ờ, Sapodao. Dù sao thì cũng cảm ơn các thầy các cô rất là nhiều. Các thầy các cô đã cố gắng uh, mang con chữ cống hiến cho bà con Phú Đao nơi đây. Linh biết là à, thời điểm các thầy cô mà đã và đang công tác à, tại ngôi trường đây thì là rất là khó khăn, à, thiếu thốn trong cái vấn đề là sinh hoạt hàng ngày nữa ở ờ, mọi, mọi người lên đây thì uh, uh, qua cái trường học như mình vừa giới thiệu cho các bạn ấy uh, thì uh, sẽ có ba đường ở đây nhé thứ nhất là cái đường đi rẽ trái cái đường đi rẽ trái bên kia thì uh, đi bản nẩm đông cũ của ngày xưa còn đường rẽ phải đây là đường đi vào nậm nậm đắc còn cái đường giữa cái đường giữa đi lên mà nhiều mây á đấy đấy là đường đi lên núi Vũ Đào các bạn nhá ở ờ, mình ờ, đang ờ, đến đỉnh núi Pú Đao rồi các bạn nhé Thì đằng sau đây, link đây là núi Pú Đao Đây là núi, chưa phải là núi cao nhất của Pú Đao đó các bạn ạ Đây là uh, phía xa xa đấy là đường uh, mấy xúc vừa mới mở nhưng mà uh, ô tô thì vẫn chưa đi được hiện tại vẫn đi xe máy thôi các bạn nhé thì um, ở review cho các bạn qua qua một chút ở đây ở đây là uh, sông đà nhá sông đà là ở đây Ờ, dưới này là đền thờ lê lợi đền thờ lê lợi còn uh, ở phía này là sẽ là thủy điện nầm nhùn cũng như là huyện nầm nhùn nhưng mà ở khu vực này là hiện tại mình vẫn chưa nhìn thấy uh, huyện nầm nhùn đâu cả nhé thì um, lắc nữa mình đi lên uh, khu ở trên kia thì sẽ nhìn thấy nậm nhùn cũng như là nhìn thấy thủy điện uh, toàn cảnh của huyện nậm nhùn Ờ, cũng như là ờ, nhìn cả về um, uh, cầu cầu ăn Tôm nhá thị xã Mường Lai và bản Phú Đao luôn các bạn nhá cảnh này là cảnh đầu tiên khi các bạn dừng xe ở đây bởi vì là bởi vì là đoạn này từ từ đoạn này lên kia thì là ô tô chưa đi lên được đâu nhá mình vẫn ờ, đi xe máy thôi Máy xúc đang mở nhưng mà chưa chưa ô tô chưa lên được Mây ờ, Mình lên đây hơi muộn nên là không có săn được mây Mây tan hết rồi Ờ, đây là đường ờ, đi từ xã Pú Đao lên xã Pú Đao đi lên đây thì uh, mình sẽ dừng xe nếu mà ô tô thì sẽ dừng ở đây còn xe máy thì vẫn đi lên được nhé còn tại vì là cái đoạn ở trên này thì ô tô tạm thời là chưa chưa lên được đây uh, review cho các bạn xem đây núi Pú Đao thì uh, uh, cũng chỉ vậy thôi núi là núi thứ nhất núi đầu tiên cũng như là cảnh đầu tiên mà mọi người đến đây thì sẽ bắt gặp đầu tiên ở đây là có cái vực ờ, khá khá là sâu và ở dưới thì có nương ngô cũng là nương nương lúa của bà con ờ, người Mông ở đây ở đây rất là nhiều gió gió to lắm Ờ, đứng ở trên đoạn uh, núi ờ, cái đỉnh núi đấy cái đỉnh núi mình đang chỉ tay đấy đấy là mình sẽ nhìn ngược về phía này à, mình sẽ nhìn ngược về phía này nhưng mà tạm thời là đang khuất mất ở cái tầm nhìn mình phải đứng ở trên kia cơ thì mới nhìn thấy um, cái núi uh, cái núi uh, gọi là uh, dáng của con hổ ấy rắn của con hổ phục ấy là phải đứng ở trên đỉnh kia là nhìn thấy nhé còn tạm thời mình đứng ở đây là đang ờ, che mất ờ, tầm nhìn rồi núi là ở bên này núi của con ờ, cái dáng của con hổ ấy dáng con hổ phục là bên này nhá đây cái núi này là đang che mất bởi vì mình đang đứng ở đây nên là không nhìn thấy được ờ, tạm thời thì chắc là ờ, chúng ta sẽ đi lên nữa nhỉ đi lên một đoạn nữa à, mình phải đi qua cái núi kia nữa thì mới bắt đầu là nhìn thấy ờ, thủy điện Lai Châu thủy điện Nậm Nhùn đấy và nhìn thấy ở Mường Lai cũng như là nhìn ngược về uh, Sapuda đây mây uh, khá đẹp sông đà đây là thủy điện uh, à ở đây nhìn thấy uh, ờ, cá tôm đấy chỗ xa đấy là cá tôm nhé mọi người nhé nhưng mà ở đây cũng chưa phải là địa điểm đẹp nhất đâu à, đi qua đoạn này là sẽ nhìn thấy uh, thư điện Lai Châu chỗ xa đấy ạ phía xa xa đấy là sắn động manh mọi người nhé đây uh, ờ, thủy điện Lai châu đây mọi người thủy điện Lai châu nhá mình phải đi qua đoạn này nữa đi qua đoạn này nữa wow đẹp chưa Đứa view đứng ở đây ngắm mây ngắm gió thì tuyệt vời các bạn ạ đây là uh, thủy điện lê châu và huy lậm nhùn nhìn toàn cảnh luôn các bạn ạ đây là rất nhiều những chú bò đang ở đây những chú bò rất là thân thiện và đáng yêu Đấy, những cái chú bò rất là đẹp các bạn ạ các bạn lên đây thì uh, kiểu gì cũng bắt gặp những chú bò những chú trâu chú ngựa ăn cỏ nơi đây rất là đáng yêu và rất là là là, là gần gũi à, mình sẽ cho những con bò này ăn một ít muối nhá mình à, cũng có chuẩn bị một ít muối mang lên đây cho những chú bò này bò này không phải là của mình đâu nhưng mà lên đây thì gặp nó gặp con nào thì cứ cho nó ăn muối những cái chú bò rất là thân thiện và đáng yêu để cho những con bò ăn muối ăn muối ngay uh, ngay ngay ngay giữa đường luôn nhé Cảnh trên này rất là đẹp mọi người ạ Đẹp thật đấy Đặc biệt là mây rất là đẹp Ở đây ờ, còn nhìn vào xa xa còn nhìn thấy cảnh này cảnh nọ cảnh kia nữa Nhìn tuyệt vời khá là tuyệt vời luôn Thôi tạm thời mình sẽ cho mấy con bò ăn một ít muối thế rồi mình sẽ đi uh, mình sẽ đi vào khu trong kia xem là có cảnh nào hay hơn không nhá mình ờ, đi vào ờ, khu ở dưới ờ, à, mình sẽ đi vào trong này ở trong này thì ở những cái chú ngựa cũng như là những chú trâu chú bò thì cũng khá khá là là tập trung ở khu trong này thì không biết là mình vào trong kia mình có gặp con nào không đây cho bạn nào mà thích ờ, ờ, khám phá ờ, leo rừng leo núi thì có thể là lên núi Pú Đao chinh phục núi Pú Đao <laughs> sông Đà Ô, đường bình quá chung là đẹp thật đấy mây cũng rất là đẹp luôn xa xa ở chỗ đám mây có qua cái cột đây là cái cột uh, cái cột uh, cột cột quạt gió à là cột gì à ở đằng sau kia là đằng sau xa xa có chỗ mây ấy, đấy là mới là núi cao nhất của Bù Đao nhá mọi người nhá lên đây thì mình sẽ bắt gặp những cái cảnh rất là đẹp luôn à? ừ, dạ. Ờ, đằng sau Linh đây là mới là núi cao nhất của Bù Đao nhưng mà hôm nay uh, Linh đi lên đây một đoạn thì đau chân quá có lẽ là Linh sẽ dừng cái video tại đây uh, Linh sẽ dành um, ở ờ, thời gian qua lại uh, núi Pù Đao vào những cái dịp uh, trời nắng hôm sau nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá núi Pù Đao là ở trên kia mới thực tế là núi Pù Đao còn những cái khu ở trên này thì cũng chưa hẳn là núi cao nhất của Pù Đao đâu. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Linh từ suốt đầu cho đến cuối. Cũng mong các bạn ủng hộ kênh của Linh để Linh có cái cơ, cơ hội cũng như là có cái động lực để phát triển kênh hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.